Ok thì chia sẻ thêm ấy, thì bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask ấy, mình sẽ để video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần mềm hàng. Ok thì sau khi tạo ví MetaMask xong rồi, các bạn nhấn vào tiện ích đó này. Rồi sau đó các bạn bấm biểu tượng này này, chọn cài đặt ha. Ok kéo xuống này, chọn phần mạng cho mình nha. Tiếp theo nữa các bạn sẽ nhấn vào thêm mạng này,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 suite V1 suite Cypress nha tiếp theo ở mục mã chuỗi các bạn nhập là 8217 nha tiếp theo nữa ở mục ký hiệu tiền tệ các bạn nhập là KLAI cho mình nha là KLAI đấy và sau đó ở mục UL chỉ khám phá khối này các bạn nhập địa chỉ là scope.calatn.com ha và cùng nhấn vào lưu này để tiến hành thêm mạng Kalei trên ví MetaMask ha thì ok như vậy là mình đã thêm mạng Kalei thành công trên ví MetaMask thì bạn quan sát này đây chính là địa chỉ mạng Kalei trên ví MetaMask bạn ha các bạn nhấn vào để tiến hành sao chép này đó